mình đang đi vào đoạn đường của khu vực phan rang ừ. trời rất là nắng gắt có một con chó đang đi uh, giữa đường à, là cái nào đây ờ. bắp kèn các bạn đây đây là những con chó chạy rong trên đường rất là nguy hiểm các bạn quay lại con đường quốc lộ 1 dẫn từ uh, Nha Trang, Cam Ranh, Tháp Chàm các bạn có thể thấy nhìn xung quanh đây là núi chúa các bạn đoạn đường chạy bong bong. bạn vừa có thể xem vận tốc tối đa được không lúc này mình có thể tăng lên 90 Đấy. tối đa của bạn nhựa thì khác à, 89 rồi các bạn đây là khu vực của vương quốc Champa năm xưa ờ, vương quốc Champa là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập qua các thời kỳ năm 192 đến năm 1832 thì khu vực của người Champa thì trải rất là dài các bạn từ ờ, Quảng Bình cho đến Bình Thuận và tràn sang miền núi ờ, phía tây của Lào à, một di tích trăm ba mình đi ngang qua đây thưa các bạn đây một di tích rất hay là đi ba ngồi nhưng mà ba tháp bây giờ chỉ còn hai tháp để đã dỗ đi một tháp rồi bây giờ đi chậm lại cho các bạn xem bây giờ có thể đánh vòng lại được không ok à, đây đây đây di tích trăm à, ba. Ờ. Việt Nam của chúng ta vào năm xưa thì nó chia làm ba ba phần thì phía bắc đó là nước Đại Việt ở giữa là nước trăm ba. còn ở dưới nữa từ khu vực mà miền Tây nước Khmer Khmer là là Campuchia hiện tại bây giờ ba nước luôn có những cái sự tranh chấp lẫn nhau đến hình thành nước Việt Nam ngày hôm nay theo lịch sử được ghi nhận lại ờ, vua Trần Nhân Tông đã gả cô công chúa là Huyền Trân cho chúa chim Thành là Chế Mân tiếng trăm ờ, ba là raja Simha Raman Ba để được đổi lấy ờ, hai ô thì hai ô đó thì mình biết bây giờ là tỉnh Quảng Trị Thừa Thiên Huế hiện nay thì giống như là là dùng công chúa để ờ, đổi lấy đất vậy đó các bạn à. cũng là một cái cách tại để... sao ờ, tại sao tại sao lại gả công chúa cho cho vua chim thì uh, giống như là khi mà hai nước có một cái sự xung đột lẫn nhau liên tục á thì uh, như như mình hiểu á tức là người ta sẽ có những sẽ không phải là mình mình dùng từ lợi dụng cũng không đúng mà là giống như là người phụ nữ sẽ là người để tạo nên cái sự hòa hợp um, giữa hai nước sau khi mà chế văn chết thì uh, theo thông tục của người chăm ba thì khi mà chúa chết thì đồng thời người vợ cũng sẽ được thiêu sống nghe tin như vậy thì vua trần đông rất là không không có muốn người con gái duy nhất của mình là bị uh, bị thiêu sống như vậy thì mới đành cử một vị tướng anh để sang ờ, cứu lại bạn ờ, bạn dự có nhớ tên vị tướng đó không thực sự lúc đó là là trần khắc tướng trần khắc trung thực sự qua à, dự tang lễ chỗ vua thế mừng vâng. thế mừng vâng. à, thì à, và dùng và là dùng cơ hội đó bàn kế hoạch để mà giải cứu cho công chúa ừ. và khi mà giải cứu thì sẽ thì à, thì trần khắc trân đã tìm cách để giải cứu công chúa và đưa công chúa lên thuyền để mà vùng biển thì quay trở lại Nên à, mình biết thì lên lên trên biển đến cả cả năm trời các bạn trời. Ừ. thì sau đó thì quay về nước thì về quay về nước thì công chúa được uh, phải xuất giá đi tu ở à, trên chùa sao lại xuất giá vậy thì công chúa đã đã có chồng rồi thì đâu thể nào mà lấy, chồng được nữa bạn ờ, nhưng mà vậy vậy một năm lên lên trên biển đó hình như mình nghe là vẫn có ừ. cái truyền thuyết khi mình lên bên trên biển vậy trong nghe nói là trên lên bên trên biển với chúa với vậy tướng trần Thắng trung cả năm trời thì không biết có, có chuyện xảy ra không thì mình, mình xử hay không có ghi lại cái vấn đề đó vâng, đây là một cái xe chở cá các bạn ở đây là chở cá à, tài xế chạy nhanh quá để à, không nghe được ô long trời